Tháng này đang quay phim. Chụp hầm đi. à, không không không không không em đi con, không em. Ừ đi chụp nè.